Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Kiên Vi thì hiện tại các bạn đã nhìn thấy thì mình đã ở một nơi rất là trong xanh đó là quê mình và cái khu vực mà mình đang ở đây thì như mọi người đã nhìn thấy thì đây là vườn vườn nhãn nhà mình quanh đây là đều là nhãn à, như cây trước mặt đây nó đã chết bởi vì là do là gốc ghép nó bị sâu thì nó sẽ chết quanh đây mọi người có thể nhìn thấy đó đây là cây chàm trắng và cây này rất là to Như mọi người có thể à, nhìn lên cái tán của nó Tán cây rất là to luôn và à, dường như là quả nó đã chín rồi Vào mùa tháng 7 này thì nó đã chín rồi Tháng 7, tháng 8 này nó đã chín rồi Và ở đây thì mình có nhặt được một ít nhé Cho mọi người xem đây là quả chàm trắng Thì cái quả chám này ăn nó rất là thơm Và nó là rất là ngọt và nó bùi bùi Ờ, có một chút chát chát và ăn rất là ngon nhé Nếu mà ai đã từng ăn chám thì đây thì là quả chám trắng Mình sẽ ăn cho mọi người xem Đây Ở đây trong cái hạt nó rất là nhiều nhựa và nó quả nó hơi vàng vàng một chút Và giữa cái khung cảnh như thế này thì mọi người có thể là sử dụng cái quả chám này để có thể là um, kho cá này um, với lại nước mắm này hoặc là những cái món ăn khác mà mọi người có thể thiết kế từ cái quả chàm trắng này um, chàm trắng như nhà mình có mấy cây nó rất là xa nhé mọi người nhé um, cũng rất may mắn khi mà mình có thể nhìn thấy được cái hoa tre đây là hoa tre ờ, hình như là khoảng tầm độ 6 đến 70 năm thì mọi người mới có thể nhìn thấy cái hoa tre này nó ra và đây là cái uh, uh, cây hoa tre của cây tre nó ra đây mọi người nhìn thấy đây là có những cái chùm hoa tre à, khi mà nó rũ xuống ấy thì nó rất là đẹp mọi người có thể nhìn thấy đó đây là hoa tre nhé 60 năm mới có một lần đây các bạn có thể nhìn cây cây chám này ở đây thì sẽ dùng cái cây tre cũng như là những cái thanh sắt nhé ở đây sẽ có những cái thanh thanh sắt như này để mà trèo lên này mình sẽ làm giống như là cái thang ấy nó trèo lên đến tận ngọn luôn cây này rất là to luôn nhé, đây là cây chám đen nhé mọi người nhá hình ảnh thì mình sẽ uh, trong đoạn sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem đây cây cây chám đen cực to luôn và gốc nó cực lớn luôn đây là thành quả buổi sáng của mình uh, uh, giúp đỡ bố mẹ để đi hái quả chám này mọi người thì nhìn thấy là rất là nhiều luôn đây hiện tại quả tầm năm sáu mươi cân quả chám này thì mọi người có thể là làm xôi cũng như là uh, kho thịt để ăn những cái quả chám này nó rất là bùi nó rất là thơm như mọi người đã nhìn thấy thì cái gốc nó rất là to nó không như giống như những chám lai chám ghép thì quả chám này nó rất là nhiều nhựa và nó sẽ có cả kiến ăn vào những cái quả chám này và nếu mà không nhặt nhanh thì kiến nó sẽ bâu nhé đây mình có thể <laughs> quay cho mọi người xem đấy còn có những cái con kiến này này đó có những cái con kiến như này nó sẽ nó sẽ nó sẽ vào nó sẽ ăn cái quả chám này nhé quả chám này ăn rất là chát nhé chát với lại rất là bùi với lại thơm ngon mọi người đã được uh, thưởng thức xôi chám chưa cũng như là thưởng thức uh, những món kho đấy từ chám chưa thì ờ, món chám này rất là ngon và nó có thể là